Ok, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tấn bóng đá cũng như uh, fanpage uh, soi kèo bóng đá Trịnh Tấn uh, và uh, những cái hệ thống kênh uh, Trịnh Tấn soi kèo cũng như Trịnh Tấn bóng đá VIP thì anh em để lại cho mình cái nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo à, cũng như follow cho anh fanpage à, để mình có động lực à, cùng đội ngũ ekip lên những cái mã kèo những cái video chất lượng hơn à, để cho anh em có thể đầu tư à, trong à, những cái giải đấu sắp tới à, và trong những cái giải đấu giữa tuần rồi thì chúng ta hút được rất nhiều mã kèo à, anh em nào à, chưa xem anh em có thể xem lại những cái video phân tích nhận định của mình ở trong những cái trận cầu đinh à, ví dụ như trận đấu rất là hay à, giữa Arsenal và Man City mình có nhận định cho anh em đó là à, thầy à, sẽ thắng trò và cũng như à, đội nào cái mảng miếng chiến thuật nó tốt hơn thì đó, đó là sẽ đó, là đội bóng thắng cuộc là Man City cũng đã thắng đó còn lại thì cái phong độ và cũng như cái lực lượng à, rõ ràng Dortmund và cũng như Benfica đó cũng như Bayern Munich và kể cả AC Milan thì uh, nhỉnh hơn và họ cũng đều giành chiến thắng đó là đều nằm trong cái dự đoán và nhận định của mình rồi tuy là có những cái trận đấu có thể chúng ta uh, gãy kèo nhưng tỷ lệ thắng chúng ta cao thì chúng ta vẫn lãi thôi và đặc biệt những anh em nào mà đã liên hệ với mình uh, qua Facebook ấy thì à, một mình nhắc lại một lần nữa để tránh mất thời gian à, cho cả hai thì à, muốn chơi chung với mình thì phải có vốn đúng không cái nhất thứ hai phải chơi chung trang còn rất nhiều anh em nhắn tin mình hỏi kèo à, kèo này sao kèo kia sao xin lỗi bởi vì một ngày có rất nhiều anh em nhắn tin với mình à, cả trăm người nhắn tin mình chưa kể mình phải bận soi kèo phân tích lên kèo cho anh em thì không thời gian không có thời gian rảnh để nhắn tin từng người được không thể gửi kèo qua đây gửi kèo qua kia được đúng không anh em đó tốt nhất vào trong cái nhóm mình lên kèo thì tất cả những anh em sẽ thấy ok nha đó và tiếp theo à, là phải anh em phải có vốn đúng không không có vốn làm sao mà chơi được không phải báo qua thầu qua cò giống như anh em đang chơi kiểu truyền thống kiểu đó thì chơi rất là bị động đó đa số anh em chơi kiểu đó là xa bờ thôi 10 ông thì chỉ có một ông à, may mắn thôi mà ông nó cũng à, cũng cũng uh, gặp vấn đề nữa đó nói chung là như vậy và quay trở lại cái chủ đề chính hôm nay mình đã phân tích và nhận định cho anh em à, những cái trận đấu rất là hay trong khuôn khổ ngoại hạng Anh rồi. À, tiếp theo à, một trận đấu mà chúng ta có thể đầu tư được và chắc chắn chúng ta đầu tư sẽ thắng trong cái trận đấu này. À, nếu như anh em nghe lời mình và anh em chơi chung với mình, đó là cái trận đấu giữa Nottingham Forest sẽ gặp Manchester City. Một cái cặp đấu mà à, đa số anh em sẽ nghiêng về Manchester City nhưng sẽ có những cái điểm cần lưu ý như thế nào À, bởi vì phong độ à, của Nottingham Forest đang rất là tốt đó họ đá cũng rất là hay trong khi đó Man City à, có những cái vấn đề riêng và họ cũng vừa trở lại à, tuy nhiên thì à, trận đấu này chúng ta chơi mã kèo nào thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em à, phân tích nhanh để chúng ta có à, cái nhìn khách quan ta có thể lựa chọn kèo một cách hợp lý nhất điểm qua cái phong độ của Nottingham Forest rõ ràng à, trong 5 trận gần đây thì Nottingham Forest đang không thực sự tốt đó Tính luôn trong cái khu khổ ngoạn Anh thì cho dù họ có liên tiếp những cái trận thắng ờ, nhưng anh em để ý những trận thắng của Nottingham Forest là thì chỉ là những cái đội bóng mà đang ngập lặn ở dưới bảng xếp hạng ví dụ như Southampton, Leicester City, ở ờ, Bournemouth ờ, cũng như ở Leeds United và họ vừa khi gặp những đối thủ cứng cường cái thì họ là để để thua thôi ví dụ như Fulham thua vừa thua Fulham 2-0 ở trong các vòng đấu gần nhất đó trận đấu này thì mình có nhận định cho anh em anh em kèo Fulham rồi nè đúng không đó à, Và nhìn chung ra trên mọi đấu trường thì Nottingham Forest đang có thành tích không thực sự tốt bằng chứng là 5 trận gần nhất họ chỉ có một cái trận thắng mà thôi còn lại để thua 3 trận trước chính Manchester United trong cả lượt đi vừa lượt về trong khuôn khổ cúp liên đoàn đó à, ngoài ra thì à, cái phong độ của họ thì à, nói chung là à, nói chung là không thực sự tốt nhưng anh em thấy đá, họ đá trên sân nhà cũng tương đối tương đối ổn nha tương đối ổn nhưng những cái trận đó thì họ không gặp những đối thủ mạnh nhưng gặp những đối thủ mạnh trên sân nhà rõ ràng như MU này đó hoặc là Fulham thì họ họ nói chung là thua liền thua liền đó đánh giá trên mặt khách quan anh em thấy thắng nhiều thắng nhiều nhưng mà đâu phải thắng nhiều là hay đâu anh em thắng nhiều mà gặp những ông yếu không à thì cũng chưa nói lên được điều gì khi mà gặp ông cứng cửa lại thua đó thì cái đó anh em nên cần lưu ý đó và đối thủ của Nottingham Forest là một Manchester City đang hừng hực khí thế và sau một vài cái vụ lùm xùm à, ở trong cái vấn đề nội bộ thì cái phòng thay đồ của à, Manchester City à, có vẻ như đã yên ắng trở lại. Đó là cái kinh nghiệm của huấn luyện viên Pep Guardiola đã kinh qua nhiều những cái câu lạc bộ lớn, ví dụ như Barca, Bayern Munich. Đó, thì rõ ràng à, làm việc với rất nhiều ngôi sao và đặc biệt á, là à, à, rất là nhiều cái vấn đề của các ngôi sao thì rõ ràng Pep Guardiola đã quá quen với những cái việc à, lục đục như thế này rồi và chắc chắn câu lạc bộ đội bóng là trên hết những cầu thủ nào quấy rối hay là có vấn đề đó thì à, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng chẳng cần đúng không em bởi vì à, cho dù ông dắt dẫn dắt được Messi à, Thomas Muller hay là Lewandowski đó vân vân thì những cái cầu thủ đơn giản à, ở thời điểm hiện tại thì không nhầm nhò gì cả đối với Pep Guardiola đó được không được thôi bởi vì à, đội bóng mà đội bóng này tài chính mạnh mà không không không cần thì à, chuyển nhượng thằng khác đúng chưa đó lực lượng hùng hậu tài chính mạnh và có vị có thế có số má ở thời điểm hiện tại thì rất là dễ chiêu mộ cầu thủ đúng không anh em đó và sau đó thì họ đã à, dập tắt được và đang lấy lại dần được cái phong độ bằng chứng là có hai trận thắng à, liên tiếp ở à, trong những trận gần đây đó có hai trận thắng liên tiếp trước chính Arsenal và chính Aston Villa đó hai trận đấu rất là hay khi Manchester City áp dụng cái chiến thuật mới rõ ràng ở những trận đấu gần đây họ à, gãy kèo hoặc là họ hoặc bị cầm hòa thì à, mình có nói ở cái clip trước với trận đấu Arsenal thì Manchester City đang hoàn thiện dần những cái chiến thuật mới thì sẽ có những trận đấu khó khăn nhưng ở thời điểm hiện tại có vẻ như nó thuần thục hơn một tí rồi bằng chứng là trận trước Arsenal thì Manchester City đã sử dụng cái sơ đồ mới hơn tí đó là sử dụng sơ đồ à, 4141 <laughs> đó cái sơ đồ à, 4 1 1 đấu với Mikel Arteta và Mikel Arteta bất ngờ luôn đó và chính Mikel Arteta cũng rất là gành cái sơ đồ này cũng thường xuyên sử dụng cái sơ đồ này nhưng rất là ít rất là ít nha đó, bị à, một vài cầu thủ chấn thương ấy thì mới mới sử dụng thôi đó hoặc là sử dụng cái sơ đồ chính cái trận đấu với Aston Villa à, gần đây đấy sử dụng cái sơ đồ này công công khá là mạnh luôn đó anh em thấy là cái sơ đồ này là à, bóp nghẹt đối thủ trong ngay trong cái hiệp 1 luôn ba bàn trong hiệp 1 đó sơ đồ à, ba hai bốn một đó đó và quay trở lại với cái thành cái trận đấu này thì thành tích sân khách của à, Manchester City thì à, điểm qua thì có 3 trận à, 3 trận thua nhưng anh em để ý những cái trận thua đó thì một cái trận thua Tottenham bị ăn cái thẻ đỏ một trận thua bất ngờ trước MU còn lại thì à, sau những trận đấu đó thì họ đều có những chiến thắng rất là thuyết phục đấy những chiến thắng rất là thuyết phục đó nó đang đó chỉ là một cái tai nạn mà thôi đó chỉ là một cái tai nạn mà thôi còn lại khi gặp những đối thủ yếu thì Man City biết cách khắc phục và bước vào trận đấu này rõ ràng cái tâm thế của Manchester City đang rất là hưng phấn bằng hai cái trận thắng liên tiếp trước những đối thủ khó chịu đó và à, đặc biệt là cái cơ hội cạnh tranh à, trước vô địch vẫn còn đó bởi vì à, Arsenal à, Arsenal là đối thủ trực tiếp đã bị thua rồi và à, Arsenal đang gặp vấn đề bất ổn và đá trên sân Aston Villa nữa cho nên đây là cái cơ hội rất tốt để cho Manchester City có một cái chiến thắng và vượt qua Arsenal và gây áp lực tỏa hơi nóng cho Arsenal đó đó là đây cái là điều kiện rất tốt và một cái điểm cần lưu ý nữa để chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái cửa Man City trong cái trận đấu này là một cái điểm mà rất là nhiều anh em báo ngoài qua thầu qua cò anh em không biết được đó khi anh em chơi trong nhóm mình mới biết được đó đó là đó là vì anh em đó là cái trận gần nhất thằng Nottingham Forest này thua Fulham mình có cho anh em ăn được cái kèo này là hai cái thằng trung vệ Willy Bolly và cũng như Scott McKenna đang bị chấn thương đấy hai ông này chấn thương rồi đã đấm gì nữa anh em đó đã đấm gì nữa đó không biết có được ra sân hay không đấy rất là rõ ren à, tình hình hai cầu thủ này chấn thương nữa rồi thì nó bị lủng kinh khủng luôn và trong cái bối cảnh mà à, Edin Haaland và cũng như Kevin De Bruyne đẩy lên cao đá như thế này và kết hợp giữa y y IK à, Gundogan nữa là đang sử dụng một cái sơ đồ mới đó, mạnh mẽ tấn công tốt hơn nữa thì rõ ràng à, thằng Nottingham Forest này vào lưới nhặt bóng ít nhất là phải tầm hai bàn ở trong hiệp 1 ở giống như nó à, giống như Aston Villa vậy cho dù nó đá tốt ở sân nhà như thế nào đi nữa đó và một điều nữa anh em để ý là cái tỷ lệ kèo nhà cái à, ra thì cho dù đá sân khách nhưng rất là ưu ái cho Manchester City khi chấp cái tỷ lệ rất là cao một trái rưỡi đó kèo này với ghi cá nhân quan điểm của mình mình chắc chắn mình sẽ nằm Manchester City đó có thể nằm mạnh luôn cũng được bởi vì thà mình nằm Manchester City chứ mình không dám nằm thằng nó tin nó tin Forest được chấp rất là hồi hộp đúng không thà nằm đó gãy thôi nhưng mà còn mình chơi cái mã khác mình gỡ lại ví dụ như đánh góc này đánh thẻ này đánh gung đó thì thì thì rõ ràng là chúng ta an tâm hơn và ở thời điểm hiện tại cái kèo này nó an toàn hơn cho, cho anh em đánh cái kèo tài xỉu bởi vì tỷ lệ chấp một trái rưỡi mà tài xỉu có hai trái 75 thôi đó thì cũng khá là nguy hiểm đó nếu mà anh em đi tài thì nó đi về vị hai không thì anh em cũng cũng cũng cũng cũng gãy thôi đó cho nên cho nên à, chúng ta đi cái kèo tài xỉu thì 50 à, 50 đó biết rất nhiều anh em mê cái kèo tài nhưng mà tại sao mình nói với anh em không nên đi cái kèo tài lý do là vì sau cái trận đấu này thì Manchester City sẽ à, hành quân đến sân của RB Leipzig trong cái khu khổ cúp C1 châu Âu đó thì à, chưa chắc chưa chắc trận đấu này à, họ sẽ bung sức mạnh mẽ đó bởi vì sẽ còn cách ba bốn ngày đó phải giữ lực lượng cho cái chiến hành quân đến sân của uh, RB Leipzig trong cái khuôn khổ cúp C1 châu Âu bởi vì cái danh hiệu còn thiếu duy nhất của Man City ở thời điểm hiện tại đó là đó là cúp C1 châu Âu đó cho nên phải giữ quân đó mà giữ quân thì phải có thể có thể sẽ xây tua đội hình có thể sẽ xây tua đội hình cho nên chúng ta cũng cẩn trọng và chúng ta phải cần biết cái đội hình ra sân nó như thế nào nữa đó hoặc là à, trong hiệp 1 thì bung hết bung hết luôn đó thắng tầm khoảng hai ba trái thì hiệp 2 hiệp 2 đá giữ chân lại cũng được đó cho nên cái kèo này anh em chơi trong hiệp 1 trước đi cũng được và anh em nằm Man City trong hiệp 1 hoặc là anh em đánh kèo rung trong hiệp 1 trước đó còn kèo góc thẻ thì mình sẽ cập nhật sau đó và kèo có thể kèo chính mình sẽ cập nhật sau cũng được đó để à, cho anh em à, có thể đầu tư an tâm hơn à, khi à, gần tới dòng lăng có đề hình mình sẽ cập nhật vào trong nhóm của mình cho nó ổn đó ngoài ra thì à, trong 5 trên 7 trận gần đây của Man City đều đi về kèo tài đó vân vân và kèo gốc thì cũng khá là ít khá là ít luôn của, của Nottingham Forest thì à, 6 trên 7 trận gần đây thì đều đi về xỉu gốc đó, cho nên kèo gốc thẻ thì à, đợi chúng ta xem đá như thế nào chúng ta hãy chơi cho nó chắc còn kèo chính thì mình vừa nói với anh em rồi còn trong quá khứ thì trận lượt đi Man City đã lụm Nottingham Forest 6-0 rồi. Đó, với những dự kiện trên, những dự kiện trên và những cái phân tích mình vừa à, điểm qua cho anh em thì anh em có thể đầu tư cái nào là do anh em tự lựa chọn. Đấy, còn à, anh em trùng máu thì anh em theo không trùng máu đánh ngược lại. Và cái quan trọng nhất là khi chơi chung của mình sẽ có những cái mã kèo chuẩn xác nhất. Còn đâu à, anh em à, không thích chơi à, anh em không có vốn anh em báo ngoài qua thầu qua cò đấy thì à, nên xem video để anh em chơi thôi đó tùy anh em thích nào chơi theo đó bởi vì mình không có uh, quản lý được anh em không biết được anh em uh, chơi như thế nào đó và không có chủ động uh, không có chủ động thì rất là khó đó và để chủ động hơn giống như những cái anh em đang chơi những cái anh em đã từng như anh em đã báo ở ngoài một trận 5 củ 10 củ đó những anh em đã cắt trang một tuần à, móc túi đưa cho nó à, tầm khoảng mấy chục củ thì anh em đã biết rồi đa số những anh em tìm đến với mình là anh em đã về bờ hoặc là anh em đã có lãi đó anh em bỏ thì cái thói chơi cũ thì anh em sẽ à, sẽ sẽ sống thôi ok nha thì à, đó là cái à, gì mình muốn nói với anh em và cũng như đó là cái phân tích về trận đấu giữa Man City và Nottingham Forest và nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh và đừng quên à, đăng ký cái kênh mới cho mình nha đó là chỉnh tướng bóng đá vip đấy có cái logo vip ở đây anh em gõ lên anh em đăng ký cho mình giúp mình à, để sắp tới thì sẽ chia ra những cái giải đấu cho nó chuyên nghiệp hơn đó để đồng hành cùng anh em đó đó là cái động lực để à, đội ngũ ekip của mình à, lên những video chất lượng hơn xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau